Chào mọi người, quay lại kênh à, cân máy công nhật của mình Đây, hôm nay à, một số máy như thế này nha mọi người Đầu tiên hai con chinu này đi Chinu Jacker Degoa SS10 đây nhà cối này ok đây khóa này khóa nhé mở con này sản xuất ở Nhật nha mọi người đây con này sản xuất ở Nhật lùm gỗ này khuyên ra cửa bằng đá nha mọi người con này con số 1 mình bán 300 1 300 Số 2 cũng là một con Chinu Sucker Đây qua luôn GS10 con hồi này là SS10 con này GS10 nha mọi người cũng là carbon xả này xiết này nhà cối này ok khuyên ra cửa cũng bằng đá con này cũng sản xuất ở Nhật nha mọi người ok con đẹp nhá con này con số 2 số 2 mình bán 250 số 3 số 3 là con này là đai qua Spinter 2000 Spinter X 2500 c à 2500 c con này có ABS nha mọi người khóa này máy thì dòng này rất là mượt rồi không phải nói rồi dòng đời mới sản xuất ở Trung Quốc đây nhà cước à, nhà mô binh <coughs> con này cổ là cổ kim loại thân à, thân à, ờ, thân cũng kim loại thằng ABS con này thì uh, à, cược số 2 200m cược số 3 150m đây ngoài hình con này thì con khá là mới nha mọi người con này chui sớ đẹp lắm size thật của con này cũng khoảng hai ngàn rưỡi tới ba ngàn này chỗ ra cược này thì uh, mọi người về vệ sinh này xíu nhé rồi con này con số uh, 3 mấy bạn 400 số 3 400 số 4 con này <coughs> Ikushima size của con này tầm 3 ngàn 4 ngàn à, <clears throat> Ekushima 4 ngàn tải quá khoảng à, tải cá khoảng 7 à, kg rưỡi tới 8 kg á kim loại nha mọi người con này sản xuất ở Trung Quốc mười hai giờ bé là <clears throat> vô trăm chín mươi mét mười sáu giờ bé là vô một trăm bốn mươi mét dòng này dòng cuối nóng rồi đây Ekushima sản xuất Trung Quốc con này thì rất là mượt máy mượt rất là mượt khóa này ok tay cầm này rửa đấy nha mọi người <clears throat> rồi con này con số 4 số 4 này mình bán à, ba trăm rưỡi. đây năm là một con Daiwa sản xuất ở à, Nhật sai con này thì khoảng tầm uh, 5 từ 6 ngàn Spotlight <clears throat> Spotlight bao nhiêu đây 4 ngàn sai thật của nó khoảng tầm 5 từ 6 ngàn nha mọi người Đây Ngoài hình thân thì không được đẹp lắm Nhưng mà cổ ấy cối <clears throat> thì rất là đẹp con này cước để mình xem vô cược này số 3 208 số 4 200 số 5 107 đẹp nha mọi người cối rất là đẹp mà cái phân thấn biết sao đây không được đẹp lắm Ừ. đây đây qua toàn thân của con này kim loại đây thân của nó cũng đẹp nhưng mà khi chỗ ra cửa thì con rất là đẹp nha mọi người chỗ ra cửa thì con rất là đẹp đây mặc định tất cả đều có thể gập tay đổi tay trái phải được hết ừ. tất cả đều có thể gập tay đổi tay trái phải được hết có nào không được thì mình sẽ nói nha này ratio của con này là 4.7 ratio 4.7 sản xuất ở Nhật <clears throat> ok đây con ờ, con số 5 ờ, mình bản mà ờ, con này con này mình bán 400 nha mọi người <clears throat> 5 400 thôi 308 đây 308 rồi số 6 <clears throat> số 6 cũng là một con à, con này đã qua luôn đúng không ờ đã qua Sport Nova chạy 3 bi này con chạy 3 bi đây cược số 3 số 3 là vô à, số 3 vô 280m số 4 vô 200m à, số 5 vô 150m toàn thân là kim loại made by Daiwa Psycho Inc. Betty in the world con này không ghi sản xuất ở đâu thì con này sử dụng thị trường nội địa Nhật cho mọi người sản xuất ở Nhật sử dụng ở Nhật đây <coughs> đây con này cột trợ lực cột của nó là cột trợ ứng rồi thêm cột trợ lực ở đấy nữa nha mọi người đây cột trợ lực ở đấy này này sao nó chưa xuống <clears throat> con này cột trợ lực nữa nha mọi người đó à cột trợ lực nó để luôn cả cái phe ở đây giữ lại luôn đây này vậy thì ngon khá là hay cột lớn lớn cột trợ lực này sai thật của con này thì khoảng tầm 5 à, tới 6 ngàn nha mọi người sai thật khoảng tầm 5 tới 6 ngàn cối thì con rất là đẹp nhưng mà cái chỗ à, cái thân á thì lại à, hơi xấu đó con khuyên đã cửa con đẹp này chỗ đã cửa con đẹp này cột trời cột lớn máy mượt ok con này mình bán là bao nhiêu nhỉ 700 nha mọi người 700 con số 6 700 rồi số 7 số 8 là hai con à, này cái gì quên mất đấy Shimano Shimano Cối nóng cố tỉnh, cối tỉnh nóng nha mọi người Đây Size của nó thì là size 5 ngàn Size 5 ngàn Cược số 2 200, à, 300m Cược số 3 200m Toàn thân là carbon Đó Toàn thân là carbon Con này thì uh, cấu trúc cầu biển đây 5 ngàn sản xuất ở Nhật nha mọi người sản xuất ở Nhật Shimano ok ngoài hình con khá là đẹp bùi thế này chỗ đá cửa cũng đẹp này ok máy mượt vô đội <clears throat> khóa rồi ok con này con số à, 7 đi 7 mình bán 350 rồi số 8 đây chỗ này bùi thôi nha mọi người bùi thôi này bùi này chui ra con rất là mới này đó số 8 cũng là một con à, Shimano <coughs> carbon titanium 5 ngàn cối nóng của tỉnh cối tỉnh cối nóng, đây cược số 2 à, cũng vô 300m cược số 3 vô 200m ok carbon với titan hết nha mọi người đây của tỉnh máy thì à, những con này rất là mượt nha mọi người về có điều mọi người phải vệ sinh này xíu máy thì mình chưa vệ sinh sản xuất đợt nhật này khóa này ok sản xuất đợt nhật <coughs> cố tình số 2 vô 200 m. Ủa. Con này khác con kia. Con này cược số 5 vô 200 m. Cược số 5 vô 200 m nha mọi người. con này con số 8 mình bán 350 350 Rồi số 9 <clears throat> Số 9 con này cũng là cối nông của tỉnh Cối nông của tỉnh nữa nha mọi người Cũng là cược số 2 vô 300m Cược số 3 vô 200m Size của con này là size 5 ngàn 5 tới 6 ngàn Đây qua Đây năm từ sáu ngàn cố tình. con này cũng là carbon con này cũng là carbon chỗ ra cửa bằng đá cũng khá là đẹp <clears throat> chỗ ra cửa bằng đá con rất là đẹp nha mọi người đây sản xuất ở Nhật chỉ có con này về bị cấn banh nó gãy mất cái chỗ này nhưng mà vẫn gắn bộ máy câu bình thường nha mọi người đây ratio 5.1 high speed tái dài này tái trở được nhau ấy tái trở được thuận tiện cầu biển cầu cá lớn mấy con mô bình tĩnh này thì là tơi mày tơi tơi cá lớn mày mượt ST30H <clears throat> đây qua con này thì à, vì nó gãy đây xíu nên à, mình bán 300 nha mọi người số 9 300 Rồi số 10 Số 10 là con này gì đây Horizon Olympic sản xuất ở Nhật Tan thân là kim loại Máy mượt nha mọi người Khóa này Tay này cũng là tay trợ lực rồi Đây cho mọi người xem ở bên trong Con này thì uh, Số 3 và 200m Số 4 150m số 535 à, số 6 100m đây Ủa Ủa này của kim loại mà ta Nó gọn nghe kia đấy Ờ kim loại Toàn thân kim loại hết nha mọi người Cột này cũng là cột rửa này mọi người Horizon Olympic đây mỗi bên sống gặp tay đổi tay trái phải Size của con này thì tâm từ 4 tới 5 ngàn nha mọi người Nấu 4 Size từ 4 tới 5 ngàn Sản xuất đơn Nhật <coughs> Alo bán rồi con đâu anh hôm bữa anh hên là mới mua được con đó đấy chứ ờ, chứ người ta cho anh giật mua con đó à dạ dạ rồi ok <clears throat> đây khuyên ra đá này là chỉ hơi nhớp một xíu thôi nha mọi người hơi nhớp một xíu về vệ sinh lại đây bị tróc sơn này rồi ok con này mình bán 300 nha mọi người con số 10 mình bán 300 10 300 ok ok mọi thứ đầy đủ hết Olympic Japan luôn đấy, như kìa cái kìa <coughs> cái nắp nồi này nhìn đã thịt nguyên cả cục uh, kim loại to cho bả luôn à con này con có ratio nữa đấy uh, vãi ratio 6.2 ratio 6.2 high speed 498 gram ratio 6.2 rồi con này bán 300 nha mọi người rồi cảm ơn mọi người theo dõi video của mình